34 dạ, dạ. Tiểu thư, Dương Hiệu Úy đang ở bên ngoài Đợi lâu lắm rồi dạ, Hay là em ra gọi huynh ấy vào Không, đừng gọi Ta không muốn để huynh ấy thấy ta trong bộ dạng xấu xí như thế này Huống hồ đã nửa đêm rồi Ta không nên gặp huynh ấy thì hơn Nhưng thưa tiểu thư Cứ mặc kệ huynh ấy Ngươi qua bên kia mang mấy tập thơ qua đây cho ta Dân, thưa tiểu thư còn đang ở bên ngoài sao Dân à Tiểu thư Hay là em ra gọi quân ấy vào nhé Không Ta không muốn gặp quân ấy Nhưng Dương Hiệu Quý không biết sẽ đứng đó tới bao giờ Bên ngoài trời đêm sương rơi lạnh lắm để đứng đó cả đêm Chỉ sợ sẽ bị ốm mất thôi Để nào tiểu thư thật sự nhẫn tâm gì sao Tắt đèn đi Nếu quân ấy biết xa đi nghỉ rồi 自然会好。 Tiêu Hậu Gia Thuộc hạ đã bí mật phái người điều tra Đinh Đại Nhân ở Đại Lý Tự phát hiện ông ta rất hay vào cung gặp mặt Lăng Phi, dường như đang trao đổi bí mật gì đó. Hơn nữa, trong Đại Lý Tự còn có rất nhiều người có hành vi mờ ám, dạ, khác với những sai dịch thông thường. Thuộc hạ đã điều tra danh sách của hình bộ. Trong Đại Lý Tự căn bản không thể dùng nhiều người như vậy. Thuộc hạ đoán rằng những người này rất có thể là sát thủ của Đinh Đại Nhân nuôi. Hôm đó những kẻ hành thích Hầu Gia và A Mạc có lẽ chính là chúng. Bọn chúng dám lừa sát thủ ngay tại Kinh Thành, trong mắt không có bệ hạ, gan to tài trời. Bọn người này dám hành thích hầu gia Chỉ bằng chúng ta điều động binh lính Phủ quốc công diệt trừ hậu quả Trước mắt không nên hành động tùy tiện Đây chỉ là suy đoán của chúng ta Chưa có chứng cứ rõ ràng Ngang nhiên tới đại lý tự Không có cớ gì để xuất binh Hơn nữa Bệ hạ hiện giờ đã ở trong tay Lăng Phi Ta sợ bọn chúng chó cùng tức dậu Sẽ nguy hiểm cho bệ hạ Vậy ý của hầu gia là Trước tiên không nên đánh nắng động cỏ Người bí mật điều tra Nếu có gì khác thường lập tức bẩm báo Thuộc hạ tuân lệnh Tiêu ca ca Huynh đang ở đâu vậy Sao nữa A à, Mạc lại tới nữa vậy Hầu gia Chẳng phải ngài bảo A Mạc tự chiêu hồn sao Cô ấy nghe lời của ngài Bây giờ đang gọi hồn ở trong sân đó A à, Mạc chết tiệt này A à, Mạc quay về A à, Mạc quay về A Mạc quay về A Mạc mau quay về A Mạc mau quay về A Mạc mau quay về A Mạc mau quay về A Mạc mau quay về Không gọi được hồn mình quay về Mà lại gọi cô hồn giả quỷ khác đến A Mạc Đừng lắc nữa Dừng lại Quỳnh nghe tiếng chuông hay quá nè Tiêu ca ca Quỳnh nghe đi Hình như trong gió cũng có tiếng gì đó A Mạc Đừng lắc chuông nữa Dừng lại đi Mau dừng lại đi Đừng lắc nữa Không đưa đây A Mạc Không mà A Mạc muốn chơi Tiêu ca ca cùng chơi với A Mạc đi Đứng lại cho ta Ta đem cô dứt ra bên ngoài Từ nay sẽ không quan tâm Tiêu ca ca Sao huynh lại nói người ta như vậy Là huynh bảo A Mạc hãy gọi hồn mình về mà Bây giờ lại mắng muội Lại còn định đuổi muội đi A Mạc làm sai chuyện gì sao Sao lại mắng A Mạc Nếu cô muốn ta quan tâm tới cô Thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta đi Mau đưa cái chuông cho ta Một Hai Được rồi được rồi Mùa không cần nữa Quân đừng lý nữa trả huynh nè <laughs> <laughs> ờ. Đây là chuông gì vậy Không gọi được hồn cô ta về Mà suýt chút nữa còn lấy mất hồn của ta chứ Để ta đi tìm thầy xem sao Tiêu ca ca Huynh đi mau về nhé A à, Mạc ở nhà đợi Huynh về ăn cơm Ta làm sao thế nhỉ Đây là mê hồn chuông sao Tịnh Nhi Tặng mùi bó hoa này Có thích không Thích lắm Cảm ơn huynh Tịnh Nhi Ngoài thành hoa nở đẹp lắm Nếu như muội tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích Ta đưa muội qua đó xem cho khuây khỏa nhé Trịnh huynh Việc muội bận rộn như vậy Huynh cứ lo làm việc đi Không cần ngồi đây với muội đâu Muội đừng tự nhốt mình trong phòng như vậy Vậy càng cảm thấy bị bức bối hơn Hôm nay mùi hơi mệt Thật sự không muốn ra ngoài chút nào Vậy cũng được dạ Muội nghỉ ngơi đi Ta đi đây Trịnh Quynh Sao vậy Thay đổi chủ ý rồi sao Trịnh Quynh mùi chỉ muốn nói với Quynh Quynh không cần ngày nào Cũng phải hái hoa Những bông hoa này đẹp thật Lẽ ra nên được khoe sắc trong rừng Vậy mà ngày nào cũng bị hái tới đây cho muội Nó sẽ bị héo khô mà chết mất Tịnh Nhi Ta hái hoa cho muội Là hy vọng muội được vui vẻ Cho dù chỉ là vui vẻ trong một khoảnh khắc thôi Nhưng tiếc rằng vẻ đẹp của những bông hoa này Chỉ làm cho muội cảm thấy buồn hơn trong mắt ta Tình nhi mãi mãi là bông hoa đẹp nhất trên thế gian này Cho dù cả rừng hoa trên núi có đẹp thế nào Cũng không bằng một phần dạng của muội Trình Huynh Bộ biết Huynh rất tốt với muội Nhưng hiện giờ muội thật sự không nhẫn tâm Thấy Huynh ngày nào Cũng vì muội mà hao tổn tâm sức như vậy Dù cho thế nào thì Trái tim muội cũng không thay đổi đâu Ta đã tự hứa với mình Khiến muội ngày nào cũng mỉm cười cho dù muội không chấp nhận ta vẫn sẽ tặng cho muội hàng ngày được rồi muội nghỉ ngơi đi ta đi trước đây tiểu di cô nương đây là ta hầm cho công chúa trúc canh bộ khí dưỡng thận ta mang tới cho cô ấy Cô dứt giả rồi Để canh cho ta Để ta mang vào cho Ta à? biết công chúa Không muốn gặp à? ta Nhưng bát canh này Là tâm ý của tiểu Duy Ta muốn tận tay đưa cho cô ấy Mong trịnh Công Tử hãy đồng ý Tiểu Duy cô nương dù cho cô có ý tốt thật sự đi nữa Hay là quý gia vợ Thì với tịnh nhi mà nói điều là đang làm tổn thương Và làm khó mũi ấy Tinh thần của tịnh nhi hiện giờ không ổn Mũi ấy không muốn gặp cô đâu Hy vọng cô tôn trọng ý nguyện của mũi ấy Tiểu Duy cô nương, cô là người thông minh. Ta hy vọng cô sẽ không làm tịnh nhi tổn thương thêm nữa. Nếu không tịnh nhi thật sự có xảy ra chuyện gì, à? thì Dương Đại ca sẽ càng oán trách cô. Tiểu Duy hiểu rồi, là ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Vậy bác thanh này làm phiền công tử, chúng ta giao cho công chúa. Cảm ơn. Lý tịnh này thật quá đáng Định chơi trò khóc lóc tới bao giờ chứ Trên mặt có yêu dấu Thì cứ trốn trong phòng không chịu ra ngoài Bây giờ ngày nào cô ta cũng đeo cái khuôn mặt đưa đáng đó Để làm người khác buồn Làm cho mọi người lo lắng cho cô ta Lúc nào cũng phải xét nét từng chút một Mùa đừng oán trách nữa Hơn nữa, một có như vậy thì cũng vô ích thôi Chỉ là mùa không quen với bộ mặt yếu ớt của cô ta Làm cho cả lý phủ đều buồn theo cô ta Đúng là không thể chịu nổi Chẳng phải cô ta là người hào sản tính cách mạnh mẽ sao Nếu cô ta mà thật sự thiên thần như vậy Thì việc gì mà lại bị cái yêu ấn đó trên mặt Đó là vì trên mặt muội không có yêu ấn Muội thử nghĩ xem nếu như bà Lan thấy một cái bộ dạng như quỷ vậy Thì muội có để ý không Tất nhiên là không rồi Cho dù muội có biến thành hình dạng thế nào Thì quân ấy vẫn yêu muội mà Đó là vì muội may mắn Gặp được tên tiểu tử ngốc bằng Lan Đang nói chuyện sao tự nhiên lại lôi bằng Lan ra Tỷ tỷ à Trước cuộc tỷ định bao giờ sẽ tìm tới Lý Tịnh đây sắp rồi. Hiện giờ cô ta cũng đang hỗn loạn lắm Cô ta càng hỗn loạn thì càng có lợi cho chúng ta Nhưng mà tới lúc đó thì tỷ đừng có mềm lòng đó Thái tước Mấy ngày gần đây đều đi hái thuốc cùng bà Lan sao Nếu như không có chuyện gì Thì đừng về Lý Phủ nữa Tại sao chứ Tỷ chị muội lắm lời nên muốn đuổi mùa đi sao nếu mùa đã quyết định sẽ ở bên bàn Lan Thì tất nhiên tỷ hy vọng hai người được hạnh phúc rồi Tuy rằng bàn Lan nói không để ý tới thân phận của muội Nhưng sớm muộn gì tỷ tỷ cũng sẽ phải lấy tim Lý Tịnh Bàn Lan là một người trừ yêu Nếu hắn biết được chuyện này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu Tỷ không hy vọng vì tỷ mà hai người phải khó xử Lúc đó cả hai sẽ không biết phải làm sao Nhưng tỷ à, Dinh đại ca đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tỷ Mụ lo một mình tỷ không dễ đối phó Chuyện này thì muội không phải lo Ta tự có chừng mực Có bọn Lan ở trong phủ Ta càng khó ra tay Hơn nữa Trong nhà có càng nhiều người Sẽ càng dễ bị lộ tẩy hơn mà thôi muội hiểu rồi Hay là chúng ta nghĩ cách gì đó để đưa A Liên cũng phải đi đi ở trong phủ chỉ còn lại Dương Anh và Lý Tịnh thôi Được Tỷ tỷ à Mấy ngày hôm nay Dương Đại ca lạnh nhạt với tỷ như vậy nhưng mà tỷ vẫn nhẫn nhịn không phải là huynh ấy lạnh nhạt với ta Mà là đang nghi ngờ ta Nhưng lại không dám hỏi ta dạ Huynh ấy dám nghi ngờ tỷ sao Đúng là lòng lan dạ sói Huynh ấy chỉ sợ đã trách nhầm ta làm ta đau khổ nên mới trốn tránh ta không dám hỏi ta ta hiểu huynh ấy mà tỷ hiểu huynh ấy nhưng huynh ấy không hiểu tỷ lẽ nào tỷ cứ định sống như thế mãi sao Bằng Lan à Chỉ có thế này thôi Ta cũng không còn cách nào khác triều đình tại sao lại làm như vậy quân lính ở biên cương cũng cần được dùng thuốc chữa bệnh chứ còn cả tướng quân và dương đại ca nữa hai người lấy lương thưởng của mình để bù ta thân là tướng quân chăm sóc các huynh đệ cũng là điều đương nhiên triều đình có được những tướng quân như huynh đúng là có phúc dương đại ca huynh giữ lấy một chút đi huynh không cần nhưng hãy đưa cho tiểu duy tỷ một chút lý tướng quân hiện giờ không ở trong phủ dương đại ca thì lại bận việc quân không quan tâm tới chuyện sống chết những ngày qua tất cả mọi việc trong lý phủ đều dựa vào tiểu duy tỷ cả tỷ ấy phải bán cả quần áo đẹp và trang sức của mình đi rồi tỷ ấy không muốn cho huynh phải lo lắng mấy chuyện lặt vặt nên mới không nói với huynh để nghe thái tước nói tỷ ấy đang định làm ngày mai rồi dùng tiền đó làm tiền sinh hoạt sao cô ấy không nói với ta mà một mình gánh vác như vậy lẽ nào cô ấy vẫn còn đang trách sao không phải đâu ngày nào dương đại ca cũng lo lắng tới chỗ công chúa và diệt quân nên tỷ ấy không muốn lại làm thêm gánh nặng cho huynh dương đại ca Tiểu Duy tỷ có lẽ không phải là Tiểu Duy đơn thuần, dịu dàng, mà Huynh hy vọng, nhưng tỷ ấy nhất định không phải là yêu quá mất tim. Tỷ ấy có điều giấu giếm Huynh có lẽ là có nỗi khổ gì đó, không tiện nói ra mà thôi. Nhưng thích một người không phải là nên thích tất cả, và nghĩ sao? Tiểu Duy tỷ có thể hiểu nỗi khổ và sự vất vả của Huynh, tại sao Huynh không thể khoan dung mà tin tưởng tỷ ấy một chút chứ? Dương Hiệu Quý, Tiểu Duy cô nương đang ở bên ngoài tìm ngài. Tỷ Duy Sao muội lại tới đây Trong phủ có chuyện gì sao Không phải đâu Dương Đại ca Mùa có thứ này Muốn tặng cho huynh Đây là thứ gì vậy Thứ này mùa vào thấy trước Thấy ở trên phố Mùa thấy chiếc mặt nạ này rất đẹp Nên đã mua nó Cô nghĩ tịnh nhi bây giờ Không mặc cô ấy như vậy Nếu như có một chiếc mặt nạ Cô ấy sẽ vui hơn một chút Mùi thật là chu đáo đây là tấm lòng của muội Sao muội không đích thân tặng cô ấy Tiểu Duy hiểu Tịnh Nhi không muốn gặp muội Nên muội cứ tránh đi thì tốt hơn Tránh làm cô ta buồn thêm Chiếc mặt nạ này đã ca hãy tặng cho cô ấy Lần trước bông hoa huynh tặng cho cô ấy Cô ấy rất vui đó thôi Muội nghĩ lần này cô ấy cũng sẽ vui vẻ như vậy Vậy cũng được Ta sẽ thay muội tặng cái này cho Tịnh Nhi Tiểu Duy Cảm ơn muội chỉ cần Dương Đà Ca được vui vẻ Thì bảo Tiểu di làm gì Bồ cũng cam tâm tình nguyện Tiểu di lúc nào cũng nghĩ cho ta Ta sao có thể vì những chuyện chưa xác thực Mà lại nghi kỵ Ngờ giật mùi ấy Dương Đà Ca Huynh cũng đừng cố sức quá Sau khi làm việc xong bên này Thì sớm về nghỉ ngơi Vậy thì Duy không làm phiền huynh nữa Mùa xin cáo từ Đi đường cẩn thận nhé Tiểu Di, Còn có chuyện gì sao Đây là tiền sinh hoạt trong nhà Mùa hãy cầm lấy đi Những ngày này Ta biết mùa đã phải chịu không ít khổ sở Đều do ta không tốt Ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ muội Còn để muội ngày ngày phải mệt nhọc Chịu nhiều ấm ức như vậy Nghe được câu nói này của Dương Đại ca Tiểu Hy không còn thấy ấm ức gì nữa Lát nữa ta sẽ về nhà ăn cơm Ngươi đến đây làm gì Chủ nhân muốn gặp cô Ta bận lắm, không có thời gian Chủ nhân vì cô mà bị thương Cô lại không tới gặp ngài vì muốn về nhà ăn cơm cùng Dương Anh thôi sao Bị thương rồi sao Chủ nhân của người đâu Cô hại chủ nhân tổn hao chân khí tổn thương tới nguyên thận Chủ nhân không thể giết cô Hôm nay ta thay chủ nhân diệt trừ hậu quả Dừng tay như càng ngày càng to gan rồi Dám giấu ta tự quyết định mọi chuyện à Chủ nhân là chủ của địa ngục hàng băng Là thần của tiên giới Sao có thể vì một tên yêu nghiệt mà thành ra như vậy chứ Băng xà xin chủ nhân mau bắt con hồ yêu này lại Giải về địa ngục hàng băng Để tránh vi phạm thiên quyền. Bây giờ cần ngươi phải dạy ta làm sao Không sợ ta thu phục ngươi sao Băng xà dù chết cũng không muốn chủ nhân tự quỷ nguyên thần Không thể khôi phục lại được Được Vậy ta sẽ tác thành cho ngươi Xin đại nhân thay cho băng xà Hắn muốn giết cô đó Cô có tránh ra không Băng xà chỉ muốn bảo vệ chủ nhân mà thôi Tiểu Di không muốn hắn vì mình mà phải chết Xin đại nhân khai ân Người mau quay lại địa ngục hàng băng đi Không có lệnh của ta Cấm không được ra ngoài nửa bước Dân Thưa chủ nhân Đại nhân, băng xà nói đúng Đại nhân cũng nên về địa ngục hàng băng thì hơn Sau khi gián cược kết thúc Ta sẽ thông báo kết quả tới đại nhân Cô đưa ta vào chốn hồng trần nhân gian Ta tất nhiên phải ở lại Đợi tới ngày gián cược kết thúc Tận mắt xem kết quả thế nào Nhưng Tiểu Duy Không muốn đại nhân vì chuyện của ta Mà bị thương Cô thật sự lo lắng cho ta sao Chính vì như vậy nên cô mới bị băng xạ lừa gạt. Nếu như ta thật sự bị thương, cô cũng đau lòng lắm, phải không? Nhận được ân huệ một thì phải báo đáp lại 10. Đại nhân đã năm lần bãi lượt cứu tính mạng Tiểu Duy. Nếu như đại nhân gặp nguy hiểm, tất nhiên là Tiểu Duy sẽ lo lắng. Nhưng Tiểu Duy không hy vọng đại nhân tiếp tục ở lại chốn nhân gian, chịu khổ cùng Tiểu Duy. Việc của bản tôn không cần cô phải lo Cô hãy mau quay về Lý Phủ đi Đừng tiếp tục để cho Dương Anh nghi ngờ nữa Đi đi Đa tạ đại nhân Vô cự cô nương Có chuyện này ta muốn nói chuyện trực tiếp với tam muội Phiền cô vào thông báo một tiếng Dương Hiệu Quý Tiểu thư không muốn gặp ngài Ngài cứ về đi thì hơn Đợi khi tiểu thư bình tĩnh lại rồi Ngài nói chuyện cũng không muộn Ta chỉ muốn xin lỗi muội ấy thôi Ta tin rằng tâm ý của ngài Tiểu thư sẽ hiểu thôi Chỉ có điều Hiện giờ tiểu thư không muốn gặp ai cả Điều này ta hiểu Thế này đi Ta nói luôn ở đây cũng được Tam muội Là ta không tốt Ta đã làm tổn thương muội Hãy tha thứ cho ta Hôm nay ta có món quà tặng cho muội Coi như là để đền tội Đại ca muội không sao Huynh cứ về đi muội ấy Dương Hiệu Quý dạ, Hay là ngài cứ đưa đồ cho ta Ta giúp ngài khuyên tiểu thư Vậy phiền phục cừu cô nương rồi Dương Hiệu Quý thật có lòng Luôn nghĩ cho tiểu thư Còn mua quà cho tiểu thư Huynh ấy tốt với ta Nhưng quà huynh ấy tặng ta Lại là một chiếc mặt nạ Có thể thấy Huynh ấy để ý dung mạo của ta Cảm thấy mặt ta rất đáng sợ Không phải đâu tiểu thư Tiểu thư nghĩ quá nhiều rồi Dương Hiệu Quý chỉ là muốn lấy lòng tiểu thư mà thôi Chứ không chơi dung mạo của tiểu thư Hơn nữa Tiểu thư là người hiền lành Nhất định sẽ trừ được yêu ấn trên mặt Khôi phục dung mạo Đến thanh phu nhân và vị tiên nhân đó Còn không cứu được Ta còn hy vọng gì chứ Gọi là khôi phục dung mạo Đều là những lời mọi người an ủi ta mà thôi Thật ra ta và cô trong lòng đều hiểu rõ Không có hy vọng gì rồi Không phải đâu tiểu thư Tiểu thư đừng từ bỏ như vậy Ta không từ bỏ Ta chỉ không hiểu Tại sao đại ca giống như tất cả đàn ông vậy Chỉ yêu bề ngoài Lẽ nào không thể yêu tấm lòng của ta Tiểu thư Tiểu thư quá ngây thơ Dù là gặp tình yêu sát đánh Cũng là vì dung mạo trước Tiểu thư nghĩ xem Tiểu thư luôn một lòng với Dương Hiệu Quý Lẽ nào không phải vì dễ bề ngoài anh Tú sao Nếu quần ấy không có dễ bề ngoài đó Tiểu thư còn bị tình yêu sát đánh nữa không Điều đó là tâm hồn quan trọng Nhưng tâm hồn làm sao nhìn thấy Cô nói đúng Ta cuối cùng đã hiểu Tại sao một số cô gái Là vì dung mạo mà đánh đổi mọi thứ Thì ra là không phải vì bản thân Mà là vì có thể có được tình yêu Được rồi tiểu thư Tiểu thư đừng nghĩ nhiều nữa Đợi tiểu thư khôi phục dung mạo Thì sẽ có thể thành đôi với Dương Hiệu Quý Tiểu thư nghỉ ngơi đi Ta đã làm cho tiểu thư thuốc dưỡng nhan Ta đi lấy đây Tiểu Huy Đốt hoa sen này tỷ thiêu tinh xảo quá Như là thật vậy Cô có thể dạy ta không Được Không vấn đề gì Cô xem Ở đây Cô thiêu tiếp ở đây Tiểu Duy Là Tiểu Duy thiêu, Thế là có ý gì Lẽ nào là trêu chọc ta Ước hiếp người quá đáng mà Dương đại ca Tiểu Duy Sao bây giờ muội mới tới Ta vừa đi tìm muội Bà muốn làm gì Tiểu Duy Sắp đến quyết liệt nhật thực rồi Chúng ta không thể kéo dài thêm nữa Nếu cô thật sự không muốn giết Dương Anh Mẹ có thể thay con giúp hắn mất hết ký ức Đợi con biến thành người rồi Con có thể ở bên cạnh hắn Không, bà không thể làm thế như đại ca khó khăn lắm mới yêu ta Nếu quân ấy mất trí nhớ Có nghĩa là ta đã mất đi tình yêu của quân ấy Bà không được làm thế Ta không thể để quân ấy quên ta Nếu hắn ta nhớ con Có nghĩa là hắn cũng nhớ Lý Tịnh Ta không cần biết Ta không muốn bà xóa đi ký ức của quân ấy Vì trong ký ức đó Có quá nhiều hồi ức đẹp của chúng ta Ta không cho phép bà xóa bỏ nó Nhưng sau khi con biến thành người Có thể khiến hắn yêu lại con nhưng ta không có tự tin Ta không có tự tin khiến Quỳnh ấy yêu lại ta Vì con đường của chúng ta Quá vất vả, mệt mỏi rồi Ta thật sự không có tự tin bắt đầu lại từ đầu Tiểu Duy Con đừng ngốc nữa Thật ra con vốn không yêu hắn Con chỉ là muốn có chỗ dựa Con là yêu, hắn là người Con có hiểu không chết rồi Mẹ đã từng hứa với con sẽ tạo cơ hội cho con Bây giờ cơ hội đến rồi đó Cô ta đã biết thân phận của con Bây giờ Con có thể uy hiếp cô ta đưa tim rồi Nên làm thế nào Con tự chọn lựa đi đừng sợ Ta không giết cô đâu Không, cô đừng qua đây Cô là yêu Ta, ta sẽ nói Dương Đại ca biết Dương Đại ca, mà cứu muội Đại ca, mau đến cứu muội Đại ca, cô gọi đi, gọi to lên Cô đừng quên Ta là yêu Cho dù cô có kêu to đi nữa Cô không ai nghe thấy đâu Hơn nữa Cho dù Dương Đại ca biết ta là yêu Quân ấy cũng không yêu cô đâu Ta không tin chỉ cần là người sẽ có mắt, sẽ thích dung mạo. Cô cảm thấy Dương Đại ca sẽ thích gương mặt xinh đẹp này của ta. Hay là thích gương mặt bị yêu chuốt của cô. Cô nói lung tung. Đại ca, đại ca không phải là người như vậy. Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đừng sợ, ta đến giúp cô. Cô giúp ta cái gì? Giúp cô hiểu trái tim Dương Đại ca. Không phải cô luôn muốn biết Trái tim Dương Đại ca rốt cuộc thích ai ư? Cô có thể thử xem Nếu cô biến thành ta Dương đại ca sẽ đối xử với cô thế nào Hơn nữa ta cũng giống cô Luôn rất muốn biết Ai mới là người Dương đại ca yêu Cho nên như à, thế Vừa là giúp cô Cũng là giúp à? ta Vậy cô nói xem Ta phải làm sao mới biến thành cô Ta là yêu Có thể là quả bì Cô xem Tấm da người này của ta dung mạo đẹp biết bao dáng vẻ khuynh thành này nam nhân nào có thể cưỡng lại được nhưng mà cảnh tượng mở tấm da người này e rằng cả đời cô cũng không muốn nhìn cô muốn xem không <laughs> <laughs> không không cô sợ cái gì nếu không thể quả bì thì sao có thể đổi dung mạo cho nhau cô là người không thể quả bì nhưng mà Ta có thể đưa da của ta cho cô Như thế Cô có thể biến thành ta rồi Không phải cô muốn trắc nghiệm Trái tim Dương Đại ca Rốt cuộc thuộc về ai chứ Cô thật thông minh Thứ ta muốn Đương nhiên không chỉ có thế Thứ ta muốn Quý giá hơn nhiều Cái gì Ta muốn Trái tim của cô Tim của ta thì ra cô là yêu quái môi tim Ta không đê tiện làm chuyện giả màng như thế Vậy cô muốn tìm ta để làm gì? Cô chính là người đồng nguyên dị tâm của ta Ta phải có trái tiền của cô Mới có thể duy trì hình người mãi mãi Mới có thể cùng Dương Đại ca Nói như thế cô hiểu rồi chứ Ta không hiểu Nếu cô muốn tim của ta Lúc nào cũng có thể được Sao phải đợi đến bây giờ Vừa nói cô thông minh Mà giờ đã ngốc nghếch rồi nếu chỉ cần trái tim của cô Là chuyện dễ như trở bàn tay Cần gì phải hao tâm tổn sức thế này Thứ ta cần Là trái tim còn sống Là cô tự cam tâm tình nguyện Chính tay dâng lên Vậy nếu ta không có trái tim Sao ta sống được Cô yên tâm Cho dù cô không có tim Cô vẫn sống Ta là yêu Tự nhiên sẽ có cách của yêu Xưa có tỷ can môi tim để sống Cô không có tim Cũng có thể sống Tại sao ta phải đưa tim cho cô Bởi vì ta có thể giúp cô Trừ yêu ấn trên mặt cô Có thể giúp cô khôi phục dung mạo Hoàn thành tâm nguyện Cô nói Cô có thể giúp ta khôi phục dung mạo à Nếu muốn ta giúp cô Đương nhiên cô phải trả giá cô với ta một đổi một rất công bằng không ta không tin tất cả những gì cô nói ta đều không tin cái gì mà giao tim quả bị cô nói đi ta phải làm thế nào mới biến thành cô được cô không tin phải không vậy được chúng ta cá cược đi Cô cho ta nửa trái tim Ta giúp cô đổi da một lần Vừa hay cô có thể hỏi Dương Đại ca Trước cuộc huynh ấy yêu ai nếu trong lòng huynh ấy không có cô Ta nghĩ cô cũng không muốn sống nữa Đến lúc đó đưa tim cho ta Cũng là cô cam tâm tình nguyện Nhưng nếu như trong lòng Dương Đại ca thật sự có cô Ta sẽ không tiếp tục bám lấy nữa Ta sẽ tự động từ bỏ Dù sao ta cũng có nửa trái tim của cô Cũng có thể sống được Đến lúc đó Sẽ gặp người có duyên khác Cô yên tâm Ta sẽ không ép cô Nhưng nếu như Dương Đại Ca biết ta là yêu Ta sẽ không giết cô Nhưng ta sẽ giết Quỳnh ấy Vì ta không thể chấp nhận Quỳnh ấy chê ta là yêu Giống như cô không thể chấp nhận Quỳnh ấy chê cô Yêu ấn trên mặt cô Không, cô không được hại Dương Đại Ca Cô không được hại Quỳnh ấy Cô Cô để ta suy nghĩ đã Vậy cô phải suy nghĩ cho cẩn thận đi Nhưng mà Đừng để ta đợi quá lâu Lòng nhẫn nại của ta có hạn thôi Dương đại ca Huynh hiểu tấm lòng của Tiểu Duy không? Muội làm như vậy Chỉ là vì muốn được yêu Huynh nhiều hơn Đợi tiểu thư khôi phục được dung mạo Chắc chắn có thể trở thành một đồ gia ngẫu cùng dư Hiệu Quý Sao ta lại ghét bỏ muội chứ Đại ca sẽ mãi mãi Mãi mãi bảo vệ muội Đại ca Huynh cũng thích muội đúng không Đúng Ta thích muội Đại ca Huynh rút cuộc là thích muội Hay là thích Tiểu Duy đây không phải cô luôn muốn biết Trong lòng Dương Đại ca rốt cuộc thích ai sao Vậy cô có thể thử xem Nếu cô biến thành dáng vẻ của ta Dương Đại ca sẽ đối xử như thế nào với cô Ta có thể giúp cô trừ đi yêu ấn trên mặt cô Có thể giúp cô khôi phục dung mạo Hoàn thành tâm nguyện Nếu muốn ta giúp cô Cô đương nhiên phải trả giá Cô và ta Một vật đổi một vật Rất công bằng Tiểu Duy Ta sao ta lại ngủ ở đây Dương đại ca Chắc là gần đây huynh bận việc quân doanh Mệt mỏi quá nên ngủ quên ở đây Tiểu Duy sợ làm phiền đến huynh Nên không gọi huynh dậy Sao ta không nhớ gì Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ Chỉ cảm thấy lờ mờ mê mẩn Như là mơ một giấc mơ vậy Nhưng lại không nhớ rõ là đã mơ gì ta chỉ nhớ ta đứng ở đây đợi muội kết quả đợi mãi đợi mãi mà ngủ quên mất tiểu duy sao muội không đánh thức ta ta dựa vào muội ngủ cả đêm như vậy chắc là muội không được thoải mái không sao đâu có thể cùng ngủ với anh trăng với dương đại ca tiểu duy thấy rất vui tiểu duy muội lúc nào cũng đối tốt với ta như vậy nhưng ta không biết phải trả lại muội thế nào đây nhưng người không hoàn hảo Tiểu Di cũng không phải thập toàn thập mỹ Dương đại ca Nếu một ngày muội phạm sai lầm Hy vọng huynh có thể tha thứ cho muội Không còn sớm nữa Ta phải về quân doanh xử lý quân vụ Muội cũng về nghỉ ngơi đi Vậy muội sẽ đợi huynh quay về Cô nghĩ kỹ rồi à Ta đồng ý với cô Dùng nửa trái tim đòi lấy một lần thay da Cô uống đi Như một giấc mơ thôi Cô đừng lo Sẽ không đau đâu Sao Con sợ rồi à Ta không đổi nữa Không đổi nữa Không đổi nữa Ta không đổi nữa Đứng im Từ giờ trở đi Cô là ta Nữ nhân đẹp nhất thiên hạ Trên đời Không có một người đàn ông nào Có thể cưỡng lại sự mê hoặc của cô